anh có thể chia sẻ một câu chuyện nào đấy mà nó mặt xấu mặt xấu mà có thể chia sẻ nhá không không đến mức gọi là nếu anh không thể chia sẻ thì không không sao nhưng mà <laughs> em cũng khá tò mò à, mặt xấu mặt xấu à? à mặt xấu thì nhiều lắm à, ví dụ như là việc à, ở bên này thì cũng giống như ở mọi nơi trên thế giới đều có những cái khu mà kiểu nhiều tệ nạn và nhiều tội phạm vâng. thì à, những khu như vậy thì đương nhiên là rẻ à, rẻ để thuê mà thuê thì các bạn sinh viên đặc biệt là các bạn mới sang và những bạn mà không có điều kiện thì các bạn ấy rõ ràng là sẽ muốn tụ tập hết vào những cái chỗ như vậy ừ. thì à, nó không tới nỗi là là kiểu ổ chuột hay là nó không tới nỗi là kiểu là 24 trên 7 là đều có vụ này vụ kia vâng. nhưng mà cũng cũng gọi là tương đối và ừ. cũng có những nhiều du học sinh là bị bị à, những uh, uh, giống như kiểu bọn đầu gấu hay là kiểu uh, ừ. uh, đầu đường xó chợ ở bên này ấy, người ta uh, chấn lột người ta đánh đập uh, người ta cướp bóc người ta lừa đảo vân vân và vân vân ừ. đấy thì có những cái như vậy thì uh, nếu mà ai mà hay nghe những người đi du lịch từ Melbourne về sau đó về nói lại với Việt à, với với người Việt Nam là ôi Melbourne đẹp lắm, Melbourne màu hồng lắm, ừ. Melbourne tuyệt vời lắm hoàn hảo lắm thì <laughs> rất dễ là sẽ bị ừ rất dễ là sẽ bị như vậy và cũng có một cái hay ở đây là à, tiện nói về du lịch thì hầu như những người mới chỉ đi du lịch thôi chưa phải là ở nhá mới vâng. chỉ đi du lịch thôi thì sẽ đều về sẽ đều tô một cái màu hồng như thể là mình đã ở đấy rất là lâu năm rồi à, thì thì sẽ làm rất dễ làm cho những người ở Việt Nam bị vỡ mộng theo cái kiểu như vậy thực ra cái chuyện là mình đi qua đấy như một người qua đường thì nó mới dễ nhìn thấy những mặt tốt đẹp và nghĩ là nó màu hồng <laughs> sống Đúng rồi, rồi thì mới mới phát hiện ra là nó có đủ đầy đủ vấn đề ừ. ngày xưa em sống ở châu âu chơi mà và vâng. ừ. sống châu ừ. âu ừ. vậy nói chung là nó cũng sẽ có đủ các thứ phát sinh nhưng mà đúng rồi mà đúng đúng là em nghĩ là cái đấy là một cái ờ, một cái thứ kinh nghiệm chia sẻ rất là ok đấy là ừ. mọi thứ nó sẽ không đơn giản và không không không như bạn à. nghĩ nó hãy hãy luôn luôn hãy luôn luôn kỳ vọng một chuyện là nó sẽ không màu hồng như như là mình mong muốn và sẵn sàng cho Chính những tình huống xấu nhất bạn em ngày xưa đi học ừ. ở tây ban nha ấy à, không đi đi học ở phần lan ừ. xong rồi đi sang tây ban nha du lịch ấy em thì không bị nhưng mà kiểu anh bạn đi sang tây ban nha du lịch lần đầu tiên luôn là ông đi phát thì đến sân bay cái thế là có có người kiểu ờ, như kiểu là va chạm sau thứ thì thì đổ cà phê vào người ừ. ấy xong rồi họ cũng chả ừ. họ kiểu gọi là lau dọn lau lên các thứ này nọ và suýt xoa abc thì ông ấy tập trung chuyện đấy quay lại thì mất vali ừ. hóa ra là à. cái kiểu ừ. một cái dàn cảnh để cho Đúng rồi. Lấy, lấy lấy đồ luôn và thế là ông đấy ờ, Đúng rồi. mất luôn cả và passport này visa này thế là phải ngồi ờ, Đúng. tự tự nhiên cái, cuộc chuyến du lịch sẽ lẽ ra là đi sang tây ban nha để chơi một thời gian ngắn thì ừ. cũng <laughs> thành ra phải mấy tháng ở ở tạm bên đấy và mất hết sạch tiền ừ. ở giấy tờ rất là lằng nhằng đau đầu ừ, ừ đấy ừ, là câu chuyện mà đúng là cười ra nước mắt ở ở khi mà mình phải đi du học ở nước ngoài nhưng mà có đúng thể là cái đấy là những cái mà các bạn vẫn chưa chưa được biết nhiều à, nếu mà nói về các cái câu chuyện khó khăn trong du học ấy, thì anh có gặp khó khăn gì không và anh uh, vượt qua nó như thế nào ạ à, nếu nếu mà nói riêng về khó khăn thì có lẽ là khó khăn về việc à, xin định cư à, xin à, định cư. Ừ, bởi vì là cái cái khi mà anh mới sang thì cái khó khăn lớn nhất của anh là không phải là làm thế nào để định cư mà là có nên định cư hay không à, đấy là okay. một câu hỏi có có đấy có lẽ là một câu hỏi lớn nhất mà hầu như ai đi du học cũng cũng nghĩ tới việc đó thì à, thì khi mà anh mới sang thì à, thực sự là mình không hề nghĩ là mình muốn định cư đâu bởi vì mình mình đang ở nhà mình đang có bạn bè mình đang có uh, gia đình thì tội gì mà mình lại phải sang ở một đất nước mà mình chẳng quen ai cả vâng à, à, nên là mình cứ khăng khăng là mình không muốn thế xong rồi sau một khoảng thời gian khoảng độ 3 4 tháng mình ở lại à, mình mình học và mình làm việc làm thêm thôi à, mình làm việc thì mình cảm thấy là ở ờ, uh, thì nó cũng không tệ lắm thì mình thì anh mới nghĩ là à, à thì thôi thì bây giờ mình cứ xin định cư đi còn sau này ví dụ mình muốn mình thích mình về Việt mình về Việt Nam thì làm thì mình vẫn về được à, ví dụ về Việt Nam là mình không thấy hợp mình lại quay lại đây đại khái là mình luôn có một sự lựa chọn ừ. thay vì là chỉ có một sự lựa chọn thôi thì à, đấy là cái khó khăn lớn nhất khi mà mới sang thế còn khi mà đã xác định được là mình sẽ xin định cư rồi thì khó khăn lớn nhất sẽ là làm thế nào để xin định cư thì cái đấy sẽ là khó khăn nhất à, bởi vì à, xin định cư thì nó nó liên quan tới nhiều thứ mà có rất nhiều thứ trong đấy nằm hoàn toàn ngoài tầm kiểm soát của mình và có rất nhiều khi là mình tính là con đường đấy như vậy rồi mình cố hết sức mình đi được khoảng độ 3 phần tư quãng đường rồi chỉ còn một phần tư nữa thôi thì tự dưng cái cái luật định cư nó thay đổi ừ coi như là toàn bộ 3 phần tư con đường còn lại của mình là mất hết thêm ra là à, nó trong suốt cái khoảng thời gian khoảng độ à, 4 năm à, mà mà anh ở úc để trước trước khi mà anh có định cư thì gần như là lúc nào mình cũng phải à, sống trong một cái à, tâm trạng là ngày mai nó có thay đổi luật hay không ừ. nó cứ nâm nớp nâm nớp như vậy đó ừ ra là nó cũng tương đối là khá là mệt nhưng mà sau đấy thì mọi thứ cũng cũng đã ừ okay. may mắn may thì mắn. là mọi thứ nó đều nó đều đúng được như kế hoạch và dự định của mình à, đã sắp xếp từ trước nó cũng không nó không lệch nhìn gì nhiều thành ra là có thể nói anh là khá là may mắn Yeah, có những cái câu chuyện éo le nào mà anh biết không? Tức là kiểu anh thì giả sử như anh là một trường hợp may mắn mà mọi thứ nó cũng thuận lợi như vậy nhưng mà anh có biết trường hợp ừ. nào nó éo le và kiểu thay đổi luật hay gì gì đấy mà nó khiến người ta à, nếu mà gọi là éo le nhẹ đi vâng. thì nó sẽ là à, éo le nhẹ thì nó sẽ là à, các bạn có rất nhiều bạn như thế này nhé chứ không phải một bạn mà anh biết tức là à, dành ra 3 năm để học đại học Ừ. bởi vì bởi vì cái à, à cái ngành mà của bằng đại học đấy thì là ngành mà úc ở, ở trong danh sách mà úc cần ừ. thế nhưng mà đúng khoảng độ 3 tháng trước khi à, kết thúc khóa học thì cái ngành đấy bị rút ra khỏi danh sách tức là đã học 4 năm năm gì đấy đúng rồi rút luật. thì là bị rút luật thì coi như là không không còn cơ hội ở cái bang mà bạn ấy đang học nữa ừ. vậy thì làm thế nào để mà vẫn sử dụng được cái bằng đấy à, để để xin định cư vậy thì một là không sử dụng được nữa mà phải học bằng khác ngành khác à, mà mà trong cái danh sách ngành nghề mà úc cần hoặc là à, em phải sang một cái bang khác cái ừ. bang đấy nó vẫn cần cái ngành mà mà em mà mà em đã học à, nhưng mà em sẽ phải học lại từ đầu ừ. hoặc là em sẽ phải làm ở đấy 2 năm rồi người ta mới bắt đầu đồng ý bảo lãnh cho em đấy thì nó là một cái từ bang này chuyển sang hẳn bang kia để sinh sống và làm việc thì nó ừ. đã là một cái là một cái ừ, ờ, bước chuyển rất là rất là lớn rồi ừ. mà đấy là mà đấy là chuyển rồi nhá chuyển rồi uh, thuê nhà cửa các thứ rồi xin việc các thứ rồi trong hai năm đấy mà chính phủ nó đổi luật tiếp thì mình cũng chẳng làm gì được thực sự đấy nên là nó ở ờ, đấy đấy là éo len nhẹ còn éo len nặng thì sẽ là à, ừ, có những cặp đôi mà người ta người ta muốn định cư ở lại nhưng mà người ta không không có khả năng để xin định cư ở lại thì người ta lại à, à, tìm đến những con đường bất hợp pháp ừ. tìm đến con đường bất hợp pháp thì thì tự dưng cái cái gia đình nó bị tan vỡ ra và định mà mà tan vỡ rồi nhưng mà cái con đường bất hợp pháp nó vẫn không phải là con đường chắc chắn là có định cư đâm ra là có có những gia đình mà có con cái đề về rồi nhưng mà tan vỡ xong rồi à, chồng về Việt Nam vợ ở lại đây hoặc là ngược lại rồi thì à, mà vẫn cho đến giờ phải gần hai chục năm rồi mà vẫn chưa có con đường để, để định cư này mà mà đã bán hết toàn bộ mọi thứ nhà cửa ở Việt Nam à, cậu bỏ hết công việc ở Việt Nam để sang đây rồi mà bây giờ kết cục như vậy thì đó rất là rất là đáng tiếc Ừ, ừ. Thực sự à, em cũng nghĩ là đấy là một cái một cái ờ, vấn nạn nói chung là cũng khá là đáng buồn đấy. Vì thực ra thực ra ờ, đến cuối cùng thì à, cá nhân em thế em nghĩ là cái này chắc anh em giống nhau, tức là em nghĩ là cái quan trọng nhất là được ở cùng với người thân mình thôi, chứ còn à, thực ra ở đâu hay là như thế nào thì không quan trọng lắm. Tất nhiên là mức độ ưu tiên của cuộc sống của mình thì nó sẽ hơi khác với những người khác. Nhưng mà ừ. nếu mà giả sử như đấy chỉ vì để có thể định cư hay gì đấy mà mình mình lại bị uh, rơi vào tình cảnh kiểu tan vỡ như anh vừa chia sẻ thì em nghĩ là nó cũng ừ. đến cuối cùng thì cái hạnh phúc hạnh phúc thì nó cũng, cũng quay quay đi cẩn lại thì hạnh phúc nó là cái gì ấy, cũng rất là khó để trả lời ừ. câu hỏi đấy uh, vậy thì uh, anh uh, có cái kinh nghiệm gì mà anh muốn chia sẻ với các bạn không ạ uh, bởi vì anh anh có nói là buổi hôm nay anh muốn chia sẻ một số kinh nghiệm của anh khi mà đi du học ở bên úc ừ. thế thì ừ thì à, những cái kinh nghiệm mà kiểu nhỏ lẻ ví dụ như là các bạn sang các bạn à, à, mở tài khoản ngân hàng ra làm sao ừ. đi lại à, phương tiện công cộng như thế nào thì anh thực ra thì anh cũng đã có ghi hết ở trong à, rất nhiều bài ở trên spy room rồi vâng. thì ở trong buổi ngày hôm nay thì anh muốn à, nói nhiều hơn về những cái những cái suy nghĩ hoặc là những cái chuẩn bị lớn hơn à, đó là cái um, à, mà anh em mình vừa nói đó là à, nên định cư hay là du học ừ. à, hay, hay là học xong rồi về thì à, anh muốn các bạn là đang đang đang xem livestream này các bạn dù là các bạn đang chuẩn bị đi du học hay là các bạn có ý muốn đi du học trong tương lai thì các bạn cần phải xác định được rõ à, cái mục đích mà các bạn đang đi du học là gì ừ. thì à, nếu các em đi du học chỉ để học sau đó rồi về thì à, thì thì chắc là cũng không có gì phải bàn à, nếu mà các em à, đi dù nước nào cũng vậy thôi không nhất thiết là phải là úc à, thì nên chọn những cái ngành nghề nào mà mà Việt Nam à, huấn luyện nó chưa được tốt lắm chưa được bài bản lắm thì các em nên đi ra ngoài để các em học được những cái mới của họ và mang về Việt Nam để nhờ như vậy mà các em mới mới uh, tỏa sáng hơn với những người được huấn luyện cùng cái ngành nghề đấy mà ở Việt Nam ừ. à, còn nếu mà các em đã xác định là các em sang bên đấy để định cư thì các em phải tìm hiểu từ trước ở nhà là con đường định cư như thế nào à, bởi vì con đường định cư anh nghĩ là ở bất cứ nước nào nó cũng đều không hề đơn giản và nó là một cái thứ nhất nó là một ván bài và mình không thể nào mình mình kiểm soát được nó về thứ hai nữa là à, nó là nó là ván bài mà em phải tính trước nhiều khi nó phải tính trước 4 5 năm ừ. chứ không phải là chứ không phải tự dưng mình cứ học à, 3 năm đại học đến năm cuối tự dưng mình bảo ờ mình thích ở lại bây giờ con đường đi cư như, như thế nào thì cái đấy lúc đấy thì là quá muộn rồi nên là à, nếu mà các em không muốn lãng phí cái cái thời gian mà các em đang đi học thì các em nên xác định trước ở nhà như vậy à, đấy là cái thứ nhất cái thứ hai là à, à, cái cái chuẩn bị về tâm lý đó là nếu mà các em à, sang để định cư thì các em phải có tâm lý à, xác định trước là xa gia đình và nhiều khi là mấy năm liền mới được về kiểu như vậy thì các em có chịu được không ừ. và các em có chịu được việc là một mình ở một nơi xứ người không quen ai cả phải tự nhận trách nhiệm của tất cả các thứ thì các em có chịu được cái, cái sức ép đó không à, có rất nhiều rất nhiều không hề không hề nhỏ đâu số lượng du học sinh đặc biệt là du học sinh Việt Nam bị trầm cảm và phải tìm kiếm tới những cái dịch vụ uh, tư vấn y tế uh, đại học thì không nói nhá nhưng mà uh, sang bên đây anh anh anh dạy cấp 3 mà thì anh cũng có tiếp xúc với nhiều bạn du học sinh từ cấp 3 thì khi mà các bạn ấy sang đây à, mặc dù chưa chưa bị cái nặng định cư à, ép vào nhưng mà bố mẹ đã bắt đầu nói về cái việc là ở ờ, con phải học tốt để sau này định cư thế này thế kia thì các bạn ấy vừa bị áp lực là trường lớp vừa bị áp lực là về định cư à, vừa bị áp lực về à, ngôn ngữ ra cả ngôn ngữ xong rồi bởi vì các bạn ấy dưới 18 tuổi nên ra là các bạn ấy phải ở với cả à, nhà chủ nhà ở ờ, host, host mà. thì mà host thì không phải là host nào nó cũng tử tế ừ. à, đâm ra là nếu mà gặp phải host không tử tế thì các bạn ấy ăn uống cũng không được đều đặn và cũng không được đầy đủ à, đâm ra là bị nhiều bệnh về dạ dày và đấy cứ bệnh này bệnh kia rồi áp lực này áp lực kia cuối cùng là các bạn ấy không học tốt được và một số bạn đã phải về Việt Nam học lại từ đầu nên là à, những cái à, du học mình cứ nghĩ là mình đi trải nghiệm nhưng mà thực ra nó phức tạp hơn rất là nhiều nên là các em nên nên nghiêm túc hơn về cái việc đó à, đi du học mà các em chỉ cần mắc một sai lầm thôi nhiều khi nó phải trả bằng tiền nghìn đô đấy là về mặt tiền mặt còn về sức ép tinh thần và các mối quan hệ nữa là nên nên đừng đừng đừng coi nhẹ việc du học nào ừ. cái đấy là cái mà anh muốn nói trong cái session này vâng thật, thật ra cái ờ, cái câu chuyện đấy em nghĩ cũng cũng rất là đồng cảm bởi vì thực ra ngày xưa bọn em làm ờ, sách ngày xưa bọn em cũng làm một cuốn sách du học ấy thực ra cái đấy là cái mà em muốn chia sẻ trong cái cái câu câu chuyện khi mà bởi vì em cũng bản thân ừ. em là một người du học và em có những người bạn uh, học uh, đi du học và cũng không phải là quá may mắn để có có được những cái thành công nhất định mà có khi đôi khi gặp khủng ừ. hoảng hay là những cái vấn đề về tâm lý ừ. thế nên em em thực sự nghĩ là lựa chọn du học nó là một cái gì đấy à, mình nên cân nhắc và nên suy nghĩ sớm suy nghĩ kỹ về nó không phải là Đúng. giống như anh nói là luôn nghĩ là nó là màu hồng ờ, rất nhiều người sẽ, sẽ các bạn sẽ nghĩ là đi du học là tôi được học cái thứ hơn này rồi môi trường văn minh hơn nhưng mà đôi khi là ừ. những cái thứ đấy ờ, nó chưa chắc đã đã phù hợp và nhiều khi cái sự phù hợp lại là cái thứ quan trọng nhiều hơn ờ, thì thì em em rất là đồng cảm với câu chuyện đấy ờ, nhưng mà anh có anh có nghĩ về câu chuyện là kiểu nhiều khi cái việc du học đấy giả sử những bạn mà cấp 3 các bạn gặp uh, ờ, vì cái này câu hỏi mà em vừa mới pop up trong đầu thôi tức là các bạn cấp 3 mà gặp những vấn đề như anh nói tức là đứng giữa cái sức ép của gia đình này sức ép về kỳ vọng của bố mẹ này rồi sức ép của, từ host này hay sức ép của ờ, chính các bạn ý từ, công việc học hay sự khó khăn của học học tập thế thì nhiều khi cái cái gì là cái mà các bạn có thể làm được ấy tức là thực sự là ví dụ như em em nghĩ rất nhiều bạn trong đó cái cái lựa chọn du học của bạn thực ra là nó đến từ bố mẹ ừ. em phải chia sẻ thật là thực ra nó đến từ bố mẹ và và Đúng có thể là bố mẹ có kỳ vọng và bố mẹ là có ước mơ bố mẹ coi như con cái là cánh tay nối dài để thực hiện cái ước mơ đấy của mình và đưa con mình đi du học thế thì thực ra có cái lựa chọn nào cho các bạn hay không hay là hay là nó sẽ thực sự rất là khó khăn ừ à, nó khó đấy bởi vì thực ra cứ cho là các bạn ấy bố mẹ các bạn ấy cho các bạn ấy được lựa chọn đi thì cái tầm tuổi đấy thực sự mà nói nếu mà để cho các bạn ấy lựa chọn chắc gì các bạn ấy đã biết lựa chọn đúng ừ. vì ừ, anh em mình thì cũng vậy thôi đã từng trải qua cái cái cái thời kỳ đó thì à, đặc biệt là cái thời kỳ tầm 16, 17, 18 mình luôn nghĩ là mình đã đã đủ lớn rồi mình biết những cái à, biết nghĩ rồi nhưng mà thực ra thì bây giờ mà mình nghĩ lại thì cái tầm 16, 17, 18 lại là cái lúc mà mình có khi lại ngu ngốc nhất kiểu như vậy ừ. thì à, à, thì thì cái việc mà du học đấy anh nghĩ là à, nó tốt hay xấu hoặc là nó nó liệu nó có đem lại kết quả tốt hay không thì à, anh nghĩ là do do các bạn chứ không phải là do bố mẹ à, bố mẹ thì à, tốt muốn tốt cho con muốn đưa con đi du học thì thì ấy thôi thì có học được cái trải nghiệm nào tốt có học được bài học nào ý nghĩa có cảm thấy có làm có cảm thấy mình trưởng thành hơn so với khi mà mình ở Việt Nam hay không thì anh nghĩ đấy là cái mà các bạn à, có các bạn đặc biệt là các bạn đi du học ở cấp 3 có thể kiểm soát được ừ. còn à, còn việc là liệu sang đây mình à, mình có gặp được host à, tử tế hay không thì cái đấy là hên xui tuy nhiên là nếu mà à, host mà người ta không tử tế thì các bạn ấy hoàn toàn có quyền có thể à, nhờ trường mà tìm người khác à, bảo à, gọi là gọi là gì nhỉ bảo lãnh à? không bảo bảo bảo trợ à? ừ. guardian là người người ừ, đấy thì bảo hộ người người bảo ừ, bảo hộ, đúng rồi bảo người người bảo hộ thì có thể nhờ trường tìm người bảo hộ khác À, nhưng mà nhìn nhìn chung thì à, các bạn ấy cũng các bạn học sinh có thể kiểm soát được là mình phải chuẩn bị sẵn cái tinh thần là nếu mà host người ta không quan tâm tới mình thì mình tự chăm sóc bản thân mình như thế nào ừ. à, à, và ví dụ đến trường mà mình cảm thấy là tiếng Anh của mình không tốt thì mình làm thế nào để có thể catch up được với cả mình mình có thể bắt được bài trên lớp làm thế nào để mình phát triển tiếng Anh của mình lên à, vân vân và vân vân thì có rất nhiều cái mà các bạn ấy có thể kiểm soát được còn um, còn vấn đề về việc là lựa chọn có đi du học hay không thì anh nghĩ là anh không nghĩ là có thể ai ép các em được ừ. hoặc hoặc là có thể bởi vì anh anh chưa rơi vào trường hợp đó nên là anh không biết nhưng mà ví dụ bây giờ em em em không muốn lên máy bay em cứ hét ầm lên ở sân bay em không muốn đi không muốn đi thì anh anh không nghĩ là ai ép được cái đấy ừ. ok em nghĩ đấy là một câu trả lời mà chắc là cũng ờ, cũng sẽ sẽ giúp ích cho các bạn phần nào cho câu chuyện là Ờ, nhìn nhận về du học và lựa chọn cái quyết định du học và làm sao để nó tối ưu nhất